我独明极限，难来跌少跑好跳，加油跳不歇我落，不由我怒鼓到过，再给多人却有他，搞不干那面高梦，我真真是谁一个，高天浪子我抱你，古天也他些单子，黑林给有对有高，高天浪子有担保，我跟头还轮轮呀，加古啥到高我落，啥搞莫做没点孬，哎当头跟我我给，搞一起不一路差，别崩吧路。 có hành có bộ thành cụ sở y sa tổ ba y mì biểu giá tôi nhỏ sẽ có bộ cú cú lò lũ có tay tiền nó giá có món nó chỉ dân lũ ấy chết cú tôi lũ tôi so có tao có lò ô cú sẽ cú mà em mi đêm mi cỡ mà tôi sớm gây chế hay có mà chắc có muốn đâu cú nhỏ thọ có sao ô lũ sẽ chống thản tao máu lũ lên lũ tù ấy chết mù đâu lũ lũ ly cú mà ly tao tôi đua mò dòng nó giờ cú tỏ mù chiến chơi rồi ấy có tùng giúp mình Chiếc của dân chỉ hư Chỉ giả cô lưu tuyển đầu sư Đau lưng từ lầu ô tù của Sở chết của lò chết đâu có Vì coi hiểu tụi của giàu chia Mỗi lúc chết đâu có tiền no lờ Cũng nghe lên ngồi Nhà cụ xã tớ cậu ở luôn Xã cậu mua cho hương tiền no, để tâm đỏ con nhau ở kì cậu y chế bự ý lưu ra Tiếp bóng ba luôn nên có chết vì cụ y xã tao có hề 꺾어버린 구셔이샤 또 건바이 미려 사도 여시 꺾어부 구러 휴거 또 tiền xa còn mong nó chỉ ra lử ế chế cú tôi lử tôi so có tao có lò ơ cú sẽ cú mà ế mi đê mi tớ mà tôi sẵn ế chế hai con mà cho con muốn đâu cú nhó thọ có tao ơ lú sẽ trống hẳn tao mong lử lên lử tù ế chế mù tao lử lú hi cú mà lú tao tôi đua mò dầu nói dầu cú tỏ mù chén chế yo ế có tuần giúp bì muốn đòn gì luôn trên mùa lúc số lột tao hồng đôi xưa đã tụ chết của dân chỉ luôn chỉ xả bố lúc tiền đa xưa tao lên từ lầu ô từ bờ giờ chết tôi là chết đâu có vì coi hiểu tụ của giàu xưa mua lúc xưa đâu có tiền nó là ở cùng nên lên mùa